Đây, hôm nay chị Mẫn sẽ làm đồ ăn cho mấy đứa nhá. Hôm nay chị Mẫn sẽ làm đồ ăn cho mấy đứa. Đây này, đừng nói chuyện chị Mẫn, chị Mẫn đang ngủ. Chờ đi. Hôm nay cho con đi. Chờ đấy. Nào siro. chibi này cái tiêu chuẩn ăn của chúng nó bình thường này là mọi người nhìn cái thìa nhá nửa thìa chứ không có nhiều đâu à. còn nếu mà cái con chó mà ở trong cái giai đoạn mà con chó nó đang tuổi lớn à, mọi người nhìn cái thìa nó rất là vơi nhá con chó nó đang ở cái giai đoạn tuổi lớn này đây là con chó cú đồ này hoặc là con chó nó ở trong cái uh, uh, giai đoạn mới ốm dậy con chó gầy cần tăng cân hay là con chó trong những cái trường hợp đặc biệt hơn nữa là những con chó được cần tăng cơ bắp thì mọi người có thể cho bốn năm thìa này cũng được nhưng mà bình thường nếu mà cho ăn đều như bộ này của mình thì cho ăn đều mình chỉ cho nửa thìa thôi là ok được những cái giai đoạn này đấy như giai đoạn này là canxi là không liên quan gì bầu bí này kia à, của siro với pila là mỗi con một viên ừ. một đây hai viên mới rồi một viên này rồi cho con siro hai viên đi Messi ờ, thì đợt này không cần Messi uh, ờ, mới phối xong bây giờ chưa có bù đây mọi người nhìn cái bát cơm và nó có lẫn rau cải bắp đây này cơm thừa cơm thừa của cái bữa ngày hôm nay là khi mà đây mọi người hoàn toàn có thể cho ăn như thế này nhá khô nhá đây là khô ron đúng không chỉ dùng một tí nước của cái cơm thừa này thôi à, nước này là nước luộc rau luôn đấy là ok rồi là có một bữa ngon lành còn một tay không đủ để sắp bữa đâu ngon không cần hai tay vừa đấy con vừa vừa vừa vừa, vừa chuẩn bị đồ ăn để chó rồi rồi một bụng nha đơn giản không có có ăn gì cả và nhanh chóng à, hôm nay chúng ta sẽ ăn ở đây con ờ, đây phần này con có ấy nó chia đây xi rồi pila xuống đây pila đây đây quay đầu quay đầu lại đây đây đây Vini này pila siro đâu rồi bây giờ đây coi mông nào đúng rồi chính xác chuẩn đúng ý anh này á siêu nữa đi đây đúng rồi đấy con nào hoàn thành của con đấy messi rồi ăn đừng để trôi nhá đánh đi sửa tay ok đây à, chưa rồi cuộn giấy ở đây đâu rồi ok ăn đi đó đó là để cho mọi người thấy được là gì là chúng ta hoàn toàn có thể cho con chó nó ăn khô được chứ không phải là không phải là cứ nhất thiết là phải ngâm còn khi chúng ta ngâm ra ấy là để làm gì là để chúng ta nhìn thấy ấy, là con chó nó nó nó, nó ăn nhiều chứ nó không ăn ít vì hạt nó nở ra nó tăng lên gấp khoảng hai lần rưỡi đến 3 lần và cũng là để cho con chó đảm bảo là là con chó của chúng ta nó luôn đủ ờ, nó không ờ, bị ờ, cái tình trạng gọi là thú nước khi nó ăn hạt bởi vì chúng ta ngâm ra ấy là hạt nó nở bung ra rồi còn khi chúng ta cho nó khô như thế này thì con chó nó phải uống nước và hạt nó sẽ nở ra như vậy ở trong dạ dày đó mọi người nhìn cái lông của Tina và lông của Siro đó lùi lại đi ta mới đứa ăn lại cứ để nó nó nó, nó tiến cái bát nó tiến lên vậy lùi lại lùi lại lùi lại lùi lại không để nó trốn lùi lại cả ơn Maxi nữa tức ra để anh cắt cái ờ, lọ này đi và nhạc đốt và nhạc tốt uh, mấy phút tổng ừ. đi ăn chậm thế đó thì mọi người thấy đó không không đúng ờ, chăm con chó bằng hạt nên nó cực kỳ nhàn luôn nhàn đấy mà con chó nó lại đầy đủ và nó lại khỏe thôi siro đang với chị mì ăn chậm đó còn vẫn ngủ ok luôn xin chào à, tất cả <clears throat> hôm nay ờ, phải vừa bế cháu vừa cho ăn là bởi mẹ nó đang bận ở bên dưới mẹ nó cũng đang bận tiện bế cháu thì ờ, thì, thì ờ, quay luôn cái đoạn video cho chó ăn để mọi người nhìn thấy là nó chăm đơn giản chỉ một tay cũng làm được chứ không cần để ấy thì cả một tay một tay bế con một tay vẫn cho chó ăn được